lớp trái rồi cái tắt hết lớp trái đâu ờ, bảy tấm trái rồi à, giờ nó ra ba bông tiết nè chào các bạn ngày hôm nay mời các bạn đến với một quy trình là hướng dẫn phun phân silic cho bưởi da xanh tại vườn của nhà ông Nguyễn Ngọc Hùng ở địa chỉ là ấp, ấp Hưng Hiệp ấp Hưng Hiệp xã Hưng Lộc xã Hưng Lộc huyện thống nhất tỉnh Đồng Nai và trên cây bưởi da xanh này thì đang lúc này đang đeo rất nhiều trái nhưng bà con muốn à, để làm bưởi da xanh được thu vào đúng dịp Tết thì sau đây chúng ta đến với một quy trình là hướng dẫn phun phân silic để kích cho bưởi da xanh ra hoa tại à, thời điểm à, tới đây và để mục đích là để cho bưởi da xanh được thu quả vào đúng Tết Nguyên đán thì à, chúng ta đến với quy trình này. Rồi. Vâng, đây là túi phân con cắt đi Đây là túi phân silic có trọng lượng là 300 g hay là còn gọi là ba lạng. Đây là dòng phân phân hủy nhanh, nhanh gấp 20 lần túi phân 5 cân. Và mặt sau là phần hướng dẫn. Và đây quy trình chúng tôi hướng dẫn là 10 túi phân silic cắt ra để pha với một phi có dung tích là 1000 lít và một ngàn lít này à, sẽ phun cho được khoảng à, mỗi một à, túi này như này thì phun được cho là bưởi khoảng độ 10 10 đến 15 cây thế thì à, 10 túi này chúng ta sẽ phun cho được khoảng 150 cây và trên tổng số vườn này trên tổng vườn này thì có tổng số là sắp xỉ 200 cây với tổng diện tích đất đai là 10.000 mét vuông và ông Nguyễn Ngọc Hùng đã à, trồng hoàn toàn bằng bưởi da xanh và ngày hôm nay khi đến thăm vườn thì chúng tôi thấy rằng à, bưởi ở đây chưa được đẹp à, trái chưa được xanh lá chưa được khỏe và cây vẫn à, có nhiều cây là cũng hơi bị kiệt do là vừa qua chủ đã thu chủ vườn đã thu rất nhiều đứa cho nên là à, cây hiện nay sức khỏe hơi yếu À, vâng thưa ông Nguyễn Ngọc Quỳnh là à, ông đã thu cái vườn này được bao nhiêu tấn rồi? Từ đầu năm à, vườn này từ hôm tháng giêng đến giờ là thu cũng khoảng chừng 8 tấn rồi. 8 tấn rồi. À? Dạ. Còn à, như năm ngoái nói nói chung ra trung bình cái vườn này là nó gồm có 200 cây, 200 vâng. Dạ. gốc. 200 gốc. À, số diện tích thì 7 sào. Vâng. Thì à, một năm như vậy nó trung bình tính từ đầu năm tới cuối năm là khoảng chừng 20 hoặc 22 tấn. Vâng. 20 vâng. đến 22 tấn. Ừ. À, sau khi phân Silic đã pha ra rồi thì à, tráng đi, tráng đi. Con tráng lại nữa. Thì đây, à, đây. Con nhỏ đi nhỏ bên. đâu chưa hơn. Đấy. anh đổ vào đi. Thì chúng ta lại làm loãng đây đây đây. Đây có nước đây rồi, có nước bên này. Làm rau trước khi phun là mình sẽ ngâm, ờ, trước cho nó kỹ trước để cho nó tan hết ra khoáng lại đi còn nếu như mà không ngâm một tiếng trước thì mình có thể ngâm trước nửa tiếng tắt máy rồi tắt máy rồi nước cái chở tắt máy đi tắt máy đi vâng. Và cái việc phun này có tác dụng gì? Thì cái việc phun này để kích thích là thứ nhất là làm cho um, già hóa cái lá của cây, già hóa lá bưởi. Và để chuẩn bị tới đây để tới đây là nó kích ra bật trồi bật bật mầm đấy bật mầm và để nó ra, ra hoa ra hoa cho đúng thời điểm này để thì Tết chúng ta mới có bưởi ờ, ta xanh để thu và ngoài cái việc mà ờ, kích ờ, bật lộc thời điểm này bật lộc bật hoa thời điểm này thì thì ngoài việc mà kích bật mầm và bật hoa ở thời điểm này cho bưởi da xanh thì khi mà phun phân xịt vào những cái trái bưởi như thế kia thì nó làm cho trái nhanh lớn à, vỏ da xanh và bóng như trắng một năm bữa, đấy bóng như là trắng năm bữa và nó à. làm cho cái quả dáng cân chuẩn Thưa. cho những quả nhỏ thì dáng cân chuẩn mã đẹp và à, tới đây là bưởi nó sẽ được thu trước vụ nếu như chúng ta phun thường xuyên thì sẽ được thu trước vụ khoảng nửa tháng cho đến một tháng thì um, nó sẽ cho trái to muối dài ruột đỏ và tôm ráo và ăn tôm để giòn ngọt mã thì đẹp và hạn chế được một số uh, như là bệnh uh, hạn chế những cái uh, như là sâu vẽ bùa này những cái thám thư như xương mai nhện đỏ và uh, mắt cua trên lá vân vân đấy vâng bà con có thể là làm loãng phân ra bằng cách uh, mình khuấy lên cho đều rồi sau đó mình nằm loãng và mình đổ dần vào trong trong phi thưa ông hùng ấy trước khi là phun đi cho chúng tôi hỏi là khi mà mình à, làm như thế này kích như thế này thì đến thời điểm nào thì cây này sẽ ra hoa và khoảng thời sau thời gian bao nhiêu lâu nó khoảng chừng ờ, mình ờ, trước khi cây mình muốn xử lý là nó xịt ờ, chủ yếu là là lân và kali Dạ. là bây giờ nó có cái loại thuốc uh, ờ, ờ, BK mà bừng nước á dạ. là nó hàm thì nó là lân với kali thôi rồi mình xịt vô ờ, cứ cách nhau một tuần xịt hai lần như vậy là lá dạ. nó già lá nó già thì bây giờ mình kích phân silic và những cái phân này vô á là khoảng chừng một tháng sau là bắt đầu nó à. ra bông ra chồi vâng. là đợt này là là làm tức là một tháng nữa một tháng nữa vâng vâng một tháng nữa mới ra và bây giờ mình tiến hành phun đi ạ và yêu cầu khi phun thì phun đều uh, phun toàn bộ cây phun đều trên hai mặt lá phun trực tiếp vào quả thì uh, khi phun vào lá thì nó sẽ làm cho cái lá nó xanh dày to cứng bóng và già hóa nhanh và đồng thời là để kích cho tới đây nó bật uh, mầm bật trồi bật uh, bật lọc và để làm bông đây Đó. thôi đừng có xịt lên cây con xịt cái đó thôi xịt lên cây mày xịt lên cây đi xịt chân mà xịt lên cây mày khi phun phân silic phân phát phát quang thì bà con phun toàn bộ trên thân trên lá trên quả và riêng phần gốc thì mình à, tưới quanh tán như kiểu như là tưới đổ để cung cấp những cái khoáng chất trung vi lượng cho cây để giúp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt thì um, cũng như là chúng tôi vừa trình bày đấy là khi phun thì khi phun vào lá thì nó sẽ làm cho già hóa cái lá lên Nếu phun này thì bà con nên phun định kỳ à, Tức là sau đợt phun này Thì 7 ngày sau ta lại phun một lần nữa Để làm à, kích lộc và kích hoa Trong vòng tháng tới nó sẽ ra Thì ta phải phun cho nó khoảng hai lần Trong quá trình ra hoa thì bà con không nên phun Và sau khi đậu quả thì ta lại dùng phân silic Theo tỷ lệ là cứ một túi phân silic loại 300g Thì pha ra với tỷ lệ từ 60 cho đến 100 lít nước để phun trực tiếp lên thân lên lá phun vào quả vào vào phần gốc để giúp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt và tăng tỷ lệ đậu quả cũng như là làm ra cuống để chống rụng quả và à, cho cái quả bưởi tới đây dáng nó cân chuẩn mã đẹp và nhanh lớn cũng như là hạn chế à, nhện đỏ và hạn chế muội nhện và một số lấm mốc à, các loại kích à, thuốc trên cây Đấy, và ừ. chúng ta có thể phun định kỳ hàng tháng tức là giai đoạn mà làm bông này thì chúng ta phun cho nó khoảng hai lần sau khi đậu quả thì à, trong giai đoạn mà quả còn nhỏ thì chúng ta cứ 15 ngày tức một tháng phun hai lần và sau đó thì mỗi tháng ta phun một lần thì việc phun này sẽ giúp cho cây giúp cho là bổ sung cái trung vi lượng giúp bổ sung trung vi lượng cho cây giúp bổ sung cái chung vi lượng cho cây và tăng à, cái dinh dưỡng khoáng chất cho cây và để cho bưởi sinh trưởng phát triển nó xoay hoa đậu quả và cho mẫu mã đẹp hơn đa phần à, bà con ở đây ta làm bưởi quanh năm vâng à, cái trái kia là giờ à, nó chuẩn bị bẻ rồi cái này á là là nó truyền à, thêm mấy tháng nữa rồi có cái, cái nói chung ra là tháng nào cũng có bẻ. vâng Còn, quanh năm à, bể cứ quanh năm một năm 12 vâng. tháng thì mình thu được 10 lần vâng. nói chung ra là vậy vâng. nhưng mà có lần nhiều có lần ít vâng. à, ví dụ khi nào mà nó rộ là vâng. bẻ được 5 à, 10 tấn à. rồi cái bắt đầu qua tháng sau bẻ có 5 bể tàu hoặc 1 tấn vâng. là nó vậy vâng. à, cứ quanh năm vậy đó vâng. chứ không có phải là làm mùa vâng. nhưng mà đặt phun Philip này là để chuẩn bị cho làm bông để cho thu bưởi tết đợt này cho nên là tới đợt, đây đợt này xin lít đây là kích bông vâng kích bông. bông vâng thì tới đây là đề nghị là 7 ngày sau ông phun thêm một lần nữa đúng rồi Bảy ngày hoặc 10 ngày á 70 ừ. ngày hoặc là 15 ngày chậm nhất là 15 ngày chậm nhất 15 nhưng mà không được quá 15 ngày nữa thế sau đó thì ờ, sau khi đậu quả thì ông sẽ phun uh, cho nó khoảng hai ba lượt nữa và sau đó là định kỳ mỗi tháng phun một lần đúng rồi thì nó sẽ cho trái bưởi đẹp nói dạ. chung ra là cái slip này nó có cái ưu điểm cái là da nó mỏng mà nó làm cho cái muối bưởi nó giòn và nó vâng. ngọt vâng, cực kỳ rồi. ngọt đúng rồi ừ, nó rất là ngon vâng cái bưởi vừa vừa vậy là ký mấy rồi vâng đúng rồi nó nặng trái hơn nặng trái lắm vâng nó nặng trái chứ nó không bị bột quả như là không không có bột vâng và nó cho cái vỏ mỏng ừ. đẹp và cái, cái, cái ruột nó sẽ đỏ hơn đấy còn cái chuyện mà cái đẹp hay không á là do mình giữ thuốc ờ, do do mình ờ, do mình giữ chứ còn mà anh có làm đẹp gì mà anh không ờ, ấy mình nhìn nó tấn công anh là cũng thua vâng nè đấy gì đó này là nhện nè đây đây là đó là nhện tấn công này nhện tấn công nè đấy nhện đỏ nó tấn ừ. công đấy còn cái này là nhện đỏ nè cái này là chờ chỉ có bán bị già thôi vâng <laughs> đó vâng thì um, khi phun cái phân này nó cũng hạn chế được ừ, đúng rồi nó cũng phân... hạn chế bớt nhưng vâng. mà ở đây là nó ở đây nó là một rừng nó nó y như một vựa cây ăn trái ờ, nó... cho nên là các vườn nó lây lan nó, nó bay từ vườn nó sang vườn kia nó dịch khi vâng. mà nó dịch ra là cũng bó tay với nó vâng. và um, khi mà phun phân này thì nó hạn chế được cả rùa vàng không Rùi vàng thì là lúc này là nó không còn nữa à, à. Vâng. Bây giờ ở đây là cái con rùi vàng là nó không có đục à, gì hết á Vâng à, Khi phun thì uh, khi mà phun phân Silic vào thân này nó sẽ làm cho hạn chế cái rêu rêu lấm mốc trên thân đúng rồi nó sẽ làm trẻ hóa cây bưởi ra ví dụ như cây bưởi này là 15 tuổi mà mình phun cái phân Silic này vào thì ờ, nó trẻ hóa ra nó chỉ còn độ khoảng 6 năm thôi đấy nó, nó trẻ hóa cây nhưng dạ. mà lá thì lá và quả thì nó lại làm cho cái quả này là bưởi nó ăn nó đậm đà như là bưởi bưởi nhiêu năm tuổi và à. tôm nó đẹp hơn vâng và, và trái nó to hơn ông tôi Đấy. Ờ, ở đây là cũng làm silic mấy năm rồi vâng. thì ờ, lúc mà thu trái á, vâng. thì ờ, trẻ ra ăn rất ngon khách vâng. hàng người ta thích lắm yeah. còn mà trước kia chưa có silic thì nó đúng ra nó không có ngon vâng không ngon vâng thì um, mình, mình khai thác nó nhiều mà vâng thì um, cũng được biết là ông đã từng lấy phân của công ty để bón cho vườn bưởi này à, cho nên là ngày hôm nay chúng tôi mới có điều kiện vào đây thì cũng tư vấn để yeah. Dạ. chia sẻ với nhà vườn yeah dạ để xem là có nhà vườn có những cái khó khăn gì thì mình cùng nhau tháo gỡ thì cũng mong là tới đây ông tiếp tục dùng à, hơn nữa bởi vì hiện nay mình dùng lượng silic như này chưa phải là nhiều đúng rồi vâng. chưa nhiều. Vâng, chưa nhiều cho nên cây thực tế là nó cũng chưa được đẹp lắm à, chất lượng quả thì cũng à, chất lượng quả thì à, thấy rằng cây thì vẫn đang sai quả nhưng mà do vừa rồi là cái bị nhện đỏ mà mình không xử lý kịp thời cho nên ảnh hưởng đến cái quả mẫu mã nó chưa được xanh chưa được ờ, đẹp mã đấy thì ờ, cũng mong muốn là ông sẽ à, dùng phân Philips nhiều hơn nữa để mang lại cái giá trị kinh tế cao cho vườn mình đấy. và nếu như các bạn muốn tới đây và các bạn muốn đặt mua bưởi da xanh để vào dịp Tết thì liên hệ với số điện thoại nào à, nếu mà các bạn mà muốn mua đứng, đứng quay thì à, cứ liên hệ số điện thoại của tôi vâng. À, Nguyễn Ngọc Hùng à, vâng. 0898 684 600 vâng. Chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của ông Hùng ở đây để các bạn tiện à, liên hệ đặt mua bưởi sạch, bưởi ngon, bưởi chất lượng cao Bưởi dùng phân silic à, mang lại à, cái hương liệu rất là ngon như là các một số bạn đã ăn thử đã cảm nhận được đấy thế còn à, nếu các bạn muốn đến thăm thì ông có sẵn sàng đón tiếp không ạ có à, vâng các bạn nhớ nhé nhất là các bạn à, miền bắc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 chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo